ra cái dự đoán và phân tích cầu kèo cho ngày mai ngày 20 tháng 12 để cho các bạn tham khảo miễn phí nhé bởi vì là mình làm video cho các bạn tham khảo thì cũng hoàn toàn là miễn phí với tất cả cái tâm huyết của mình mình đã dành khá là nhiều thời gian cũng như là tâm huyết cũng như là tình cảm của mình để hàng ngày ngồi soi xét cầu kèo này và cố gắng tìm ra những cái cầu kèo và những cái con số đẹp nhất để có thể đưa tất cả chúng ta cùng về bờ một cách an toàn nên là các bạn ai đi qua video các bạn yêu quý ủng hộ mình thì hãy cho mình xin một nút like và đăng ký kênh để ủng tinh thần cho các bạn nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều giờ đặc biệt biệt thì hôm nay ra 30 giải nhất to thì ngày hôm nay ra 49 với lô tô thì hôm nay đầu 8 bị câm à, cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay có 20 này và hai nháy 98 cái cầu cái lô cặp thì ngày hôm nay có cặp 5995 có 2772 và 0330 nhé đặc biệt thì ra 30 rồi và cái đề 30 này thì cũng không ngoài cái dự đoán mình dành cho các bạn ngày hôm qua ở trên video đó hôm nay mình sẽ mở lại video cho các bạn xem nhé thì ngày hôm nay cũng tiếp nối với được cái mạch ăn thông đấy các bạn nhé thì à, đây ngày hôm nay thì à, mình có bắt cho các ngày hôm qua mình có bắt cho các bạn là là đề là là chạm không nhá đó và có bạch thủ vip 3773 thì ngày hôm nay đề 30 đã nổ rồi và bạch thủ vip 73 nó cũng đã nổ rồi đó đã đưa các bạn về bờ bến thực sự rất là an toàn nhá đã chiến thắng tưng bừng trên tất cả các mọi phương diện luôn cả đề và cả lô đó rất là ok thì bạn nào mà ăn được cả đề cả lô ngày hôm nay thì các bạn hãy bình luận xuống bên dưới nhá để mình có thể chia vui cùng với các bạn thì à, ngày hôm nay thì cũng niềm vui nhân đôi nhân ba nhân bốn rất là nhiều lần khi mà ở trên video thì chúng ta ăn cả lô cả đề còn ở cái nhóm zalo Zalo chốt số kín của mình thì ngày hôm nay à, những anh chị em bạn bè đã nhanh tay đã à, nhanh tay để nhắn tin cho mình kết bạn tham gia vào cái nhóm chốt số kín của mình thì ngày hôm nay thì cũng đã về bờ rực rỡ với cả độc thủ lô vip là 57 thì ngày hôm nay à, 57 là cũng đã nổ rồi các bạn nhé nổ tưng bừng luôn độc thủ lô vip một số 57 đã đưa các thành viên ở nhóm tứ nương của mình về bờ bến rất là an toàn thì à, các bạn mà đang bị loạn cầu bí số là bị xa bờ thì các bạn cũng có thể liên hệ với gia lô của mình 0963236194 các bạn nhé Đây là số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ nương của mình đấy à, đây còn bây giờ thì mình sẽ đi vào cái phần mà soi cầu chốt số cho ngày mai cho các bạn để các bạn tham khảo ở trên video đây mình sẽ đi soi cầu chốt số cho ngày mai cho các bạn luôn đấy ạ ngày 20 tháng 12 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 7 và chạm 4 cái dàn đề rút gọn của mình sẽ có 77070 171 373 676 44 141 242 454 481